Xin chào các bạn Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube của Viettel 88 Vừa rồi, Dell đã cho ra mắt dòng sản phẩm Dell XPS 9380 Dòng máy mới nhất của dòng uh, XPS 13 inch Và vừa rồi cửa hàng mình uh, có sách về được một em Thì hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau ờ, bóc hộp và đánh giá xem có những gì đánh giá nhanh Xem có những gì thay đổi so với cái thế trước nhá vâng đó, anh em mình cùng bóc hộp xem uh, chiếc máy này có gì thay đổi về thiết kế so với dòng trước nhá đó là một cái hộp đen thôi đen Từ những à, đèo khác đèo trong này có gì nào đây là sạc này sạc này đây dây nguồn anh em ạ đó là còn một cái à, cổng đây là cổng kết nối IC đầu ra USB anh em nhé còn đây giờ sẽ bóc hộp về ờ, xem ờ, máy như nào nhá Một ờ, chữ đeo anh em nhá, đeo chính giữa này có vẻ không có gì khác nhiều so với cái dòng trước ok vẫn là logo đeo mã Pro sáng bóng chín giữa anh em ạ à, mình bóc siêu ra xem nó có gì nhá tem các anh em ạ chặt lắm kít lắm mặt sau đây là mặt trước này vẫn chữ đeo ở giữa này mạ à, nhôm này sáng bóng bản lề à, đúng như 370 thôi bản lề là bản lề thanh liền kéo dài Đằng sau là đây anh em nhìn này có sôi mắt không mình nhìn hơi ngược chút chữ XS ở giữa, giữa này giữa này hai thanh uh, hai thanh uh, cao su để giữ thăng bằng là một phần là một phẳng đây là khe tản nhiệt đây là khe tản nhiệt của máy nhá đây là giữa này các thông số đây là các thông số của máy được dập dập ờ, đầy đủ ở đây 6 ốc 8 ốc để ờ, tháo lắp máy nhá có kết nối là có kết nối với này nó có một cổng tai nghe này cổng tai C một khe đọc thẻ mini SD đó là mini nhé, cái này là khe đọc mini SD thôi không phải là khe to bên này là một cẩm ờ, hai cổng thu đồ ba cái này nó có một cái nút bấm anh em ạ cái nút bấm này để uh, kiểm tra xe máy còn bao nhiêu phần trăm pin tôi vào trong đây nó có một điểm đấy đây mấy khe này như là khe khe thu âm thu mic thì phải tầm lại là xem có gì nhá có chút thay đổi anh em ạ bàn thì vẫn thế check back ok mà mặt bàn phím chỗ tì tay này họ vẫn làm à, đeo vẫn làm một à, lớp carbon phủ lớp carbon lên rất là sang trọng phím thì à, tích hợp thêm chức năng tút ID nhá khóa máy và vân tay camera này camera ngày trước có làm ở chữ đeo này đó anh em này bây giờ 970 bây giờ sang 980 chuyển camera đây rồi anh em sẽ à, các bạn sẽ gọi à, video online nó sẽ tốt hơn gọi video online tốt hơn điện viền màn hình nhá ngày trước thì về màn hình à, nó sẽ full viền hơn cái này một chút cái này nó không được full như trước nữa thì tại vì là nó thiết kế camera ở đây phải làm dày hơn viền dày hơn ok xem cấu hình nào cấu hình của em này là y 5 à xin lỗi y 7 tôi của em này là y 7 8565 u chi tiệm điện tôi sử dụng uh, chi tiệm theo uh, whisky lake thay cho uh, dòng coffee lake như kiểu là đời uh, 970 nhá và RAM em này là 8 g của SD là 256 g Vậy là Neo XPS 9380 đã có một số cải tiến và thay đổi so với dòng 9370 trước đây à, chúng ta đầu tiên chúng ta có thể thấy là chip đã được thay đổi bằng ờ, thay thế cho chip coffee Lex à, bây giờ đã chuyển thành chip ờ, đời cao hơn chip Whiskey Lake, à, tốc độ xử lý tốt hơn và camera một điểm yếu của các dòng 9370 9360 trước đây nó nằm ở phía dưới của màn hình có khi sẽ gây khó chịu hoặc là anh em không thích thú của nó bây giờ đó là quay lại trở lại với vị trí à, chính giữa quen thuộc hỗ trợ cho anh em uh, gọi video tốt hơn thích thú hơn hấp dẫn hơn và đây là bài đánh giá bao hộp và đánh giá sơ bộ về chiếc Dell XPS 9380 mình sẽ làm một video đánh giá chi tiết và cụ thể hơn về chiếc máy này anh em hãy chú ý theo dõi ở video sau nhé xin chào và hẹn gặp lại